thì hiện tại thành tích của thằng Chipotin bên phía um, Bồ Đào Nha thì anh em cũng thấy bên phía Chipotin đang có cái phong độ rất là tốt nha anh em có một cái chuỗi ờ, thắng 4 ờ, trận liền 4 trận liền giữa ờ, cúp liên đoàn ừ, Bồ Đào Nha này anh em hoặc là um, trước đó thì thắng Mitilan với cái tỷ số là 4-0 trên lượt cúp C2 thì anh em cũng thấy à, thằng xì bó tin này có cái phong độ đá cúp rất là tốt nha anh em đá mấy cúp ờ, lớn rất là tốt nha thì trong khi đó à, bên phía Arsenal thì Arsenal cũng có một chuỗi thắng 4 trận liền trên đấu trường Champions League nha nè thì à, trước đó thì à, cái lúc mà Arsenal đang bước vào cái khủng hoảng thua 3 trận liền để hòa một trận trước Brentford thì à, Arsenal đã dần lấy lại phong độ với thắng 4 trận liền trước à, giải đấu hoàng Anh thì anh em cũng thấy hai thằng này có cái phong độ rất là tốt đang ngang tầm với nhau thì cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng botin thì anh em cũng thấy botin chơi trên sân nhà cũng rất là tốt nha à, đã thắng được hai trận và để hòa hai trận để thua hai trận thua trước boto boto thì rất là mạnh rồi anh em thua trước boto tại ờ, cái cúp ờ, của Bồ Đào Nha thì thua trước boto thì mình không nói boto rất là mạnh rồi còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận mà botin với Arsenal này là đây mình cho tất cả anh em xem thì Arsenal đa chấp với mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2.5 thì anh em cũng biết rằng Givotin này được đấu trên sân nhà đá rất là hay đá rất là cháy thì trong khi đó Arsenal đang cũng đang muốn có được cái cúp C2 và cái cúp ngoại hạng Anh trong cái mùa giải này để nâng cái tầm cao lên một cái tầm cao mới nha anh em thì trong khi đó cái trận này mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà Givotin và được cấp được chấp với mã kèo 0,25 thì tại sao mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà thì anh em thấy cái thành tích của đội chủ nhà Sporting đang có cái thành tích rất tốt trong những trận gần đây nhất và riêng về cái thành tích đá cúp thì anh em cũng thấy Sporting đá cúp là rất là hay trong khi Midtjylland vừa rồi Sporting đang với cái tỷ số là 4-0 thì Sporting đang có cái phong độ đá cúp rất là tốt bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên nằm cái mã kèo Sporting được chấp 0,25 thì trong khi đó ngoại hàng Anh thì ngoại hàng Anh thì uh, Arsenal đang đứng vị trí đầu bảng nhưng mà Arsenal vẫn phải giữ cái voi ngôi đầu bảng này nha anh em đây mình cho anh em xem cái bảng xếp hạng ngoại hạng Anh thì Arsenal đang có vị trí là 63 điểm đang cách Man City với 5 điểm 5 điểm nhưng mà trận sau Arsenal uh, trận sau Arsenal sẽ đụng Fulham thì nếu Arsenal mà sơ sẩy một trận là có thể Man City sẽ dí lên bằng vị trí bằng điểm tại bởi vậy bởi vì Arsenal nhiều khi trận này sẽ tung ra với một cái đội hình là đội hình không mấy trụ cột cho mấy nha anh em thì để um, để uh, giữ giò để đá ngoại hạng Anh nữa thì trong khi đó thì Sporting sẽ quyết định để uh, lấy được cái cúp C2 này thì anh em muốn Ờ, nằm theo mã kèo của mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà thì anh em cứ nằm theo cái mã kèo mình nằm đội chủ nhà trong cái trận này trận này nhiều khi tỷ số hòa hoặc là Sporting ăn với cái mã tỷ số 1 không luôn nha anh em thì tài xỉu mình không phiên tất cả anh em nằm tài hay xỉu nhưng mà mình phiên tất cả anh em nằm đội chủ nhà cái đó là cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em còn anh em nào mà đang xem thấy hay thì để lại cho mình một bình luận một lượt đăng ký kênh còn anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cũng phải biết lực lệ vô nhóm của mình là anh em phải có trang chơi thì mình mới cho tất cả anh em vào nhóm của mình để nhận kèo nhiều kèo hơn để anh em chơi tại sao anh em phải có trang mình mới cho vô tại vì trong nhóm của mình là giống như quýnh kèo góc kèo thẻ kèo rung hoặc là anh em có thể chờ kèo tuột anh em mới vào hoặc là xây kèo đồ nó dễ nữa nè còn anh em không có trang anh em vào mình gửi kèo anh em đem ra quấn ngoài quýnh ngoài anh em lại lỗ anh em mình gửi kèo ăn thì anh em quýnh không được mình gửi kèo thua thì anh em quýnh được mất công anh em lại nói mình cho kèo dở này kia thì bởi vậy mình mới phiên anh em có trang mình mới cho tất cả anh em vào nhóm còn cái việc trang á thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang trang bên mình thì hiện tại rất là uy tín chơi anh em nạp rút trong vòng một ngày anh em nạp rút một tỷ cũng không thành vấn đề nha thì trang ta uy tín từ nào giờ mình làm cái kênh này kênh lớn mà mình chủ yếu mình giới thiệu cho tất cả anh em một cái cách chơi hiệu quả nhất biết thôi thì anh em nào mà quan tâm về cái vấn đề chơi cùng mình muốn vào hội nhóm để có trang chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937 072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm để chơi kèo nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cái video giữa Sporting và Arsenal cho tất cả anh em anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt like để à, mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video